bên đây nè em ơi bên đây bên đây anh em mình ờ, đang có mặt tại ờ, hẻm 16 khu vực 1 phường An Phú nha ở đây thì đa số là các ờ, ông cụ bà trên 50 tuổi và trong đây là một cái xóm chạy thận nữa B bây giờ em ơi em bây giờ là nguyên uh, các cô chú ở trong này á đa số là ở trong em là người đại diện nấu cơm hả cho dạ, cô chú phải không dạ em gọi anh rồi nếu mà em đại diện nấu cơm thì giờ uh, anh sẽ gửi chung chung dạ. cho cái bếp để dạ. để ờ, tránh uh, mất trật tự ở đây thì em cho các cô chú ông bà vô đi rồi anh sẽ đi vô trọng luôn xem coi có đúng sự thật là trong đó là một cái giải trọ hay không anh rồi vậy em mời mọi người vô đi tại đa số ai cũng bị bệnh hết trơn á mà ra như vậy thì nguy hiểm nữa rồi rồi cứ cứ cứ cô chú cứ đi vô đi ạ à. tại vì đa số đây là 25 người phải không dạ tổng 25 người rồi em đang có thai nữa hay vậy dạ, trời ơi thôi vậy đi từ từ vô đi rồi anh đi vô theo à, mình à, lui xe ba lui xe lui xe vô đi lui xe vô lui xe vô đây là hẻm 16 ờ, nha hiện tại là Phước ờ, đang tới ờ, cứu trợ cho một cái khu này đa số là các cô chú mình vô trong luôn đi thầy tại đa số là lớn tuổi không à lớn tuổi lại bị bệnh đó nè cô chú anh chị nhìn xem đi cũng không nổi nữa vậy còn hồi sau ginh gạo ginh đồ mình để cho mọi người vào trong đi cho đảm bảo an toàn và sức khỏe dạ dạ từ từ vô nha chú không có gấp nha chú ở đây là chú bị bệnh thận luôn hả chú dạ. dạ. mình vô trong đi à, dạ. để từ dạ từ từ thôi à, ở trong đây là nguyên cái à, nguyên cái à, cái giải à, cái giải tập thể hay là ở trọ gì phước cũng không biết nữa nha nhưng mà có một cái chị chị thì hồi nãy đó là cũng là chỉ là người uh, trực tiếp uh, nấu cơm hàng ngày cho các cô chú ở đây và đa số là 25 người tuy nhiên đó là có 23 người là bị bệnh thận còn hai người là bị, bị tai biến thì à, hôm nay anh em mình sẽ à, trợ duyên cứu trợ cho à, các cô chú ở đây hẻm này là hẻm 16 đường Nguyễn Kim nha mình vô trong luôn đi em khỏi xếp hàng anh Ginh không không không cần quay phim cũng được chứ thấy bà nói chung là ai cũng mệt hết trơn thôi mình à, thôi cô vô đi ạ à. một hồi nữa đây con sẽ gửi là gửi chung lên gửi gửi chung hết rồi xong rồi chị này sẽ đại diện nấu cho mọi người ăn nha chị này dạ. rồi vậy đợi cái nha vậy trước tiên là em sẽ để ờ, để rau đi cho mọi người ờ, xuống trước còn gạo á còn gạo thì anh ờ, sẽ gửi cho mình là mỗi bao, bao 50 kg hai bao là 100 kg với hai bịch hột dịch với mì còn rau thì là 20 20 ờ, phần để rau xuống trước đi rồi để mì ờ, để 20 phần rau đi ve ve vô xong rồi ginh hai bao gạo 100 kg xuống luôn ạ. À. Đây, đây. Thôi để ngoài đi đi, khỏi đi sâu vô, để ngoài đi. Ờ. Ủa? Dạ bà đi vô đi bà cho đảm bảo sức khỏe nha dạ à. dạ tụi con phát đồ từ thiện cô dạ cho trời ơi em, em trai này cũng bị nặng dữ lắm nè à, em là người đại diện à, nấu cơm cho mấy người này dùng á hả ờ, bé này đang đi ra ngoài luôn hả qua bệnh viện cấp cứu hả vậy là bữa nay chạy thận nữa hả phim bây giờ không ai đưa nó không ai không có người nhà trời ơi anh ơi bây giờ như thế này là anh cướp ơi bây giờ ờ, em xin phép là cho mọi người một phần vô trước được rồi ờ đúng rồi là cứ cứ cứ lấy đi bởi vì để cho tụi anh kinh vô cũng được nữa Thôi bây giờ, bây giờ chị kiếm cái người đại diện đi chị có bầu chị có chị chị, chị cũng đang có bầu nữa đó chị có bầu chị ơi đi vô đi thẳng vô luôn cô đi đạn này Hồng em đứng phát rồi đi chị. Ừ, chỉ ừ, có màu rồi. Thôi chị ấy đi em phát cho chị rồi. Dạ, Lấy cái chai xịt khuẩn của mình xuống luôn đi. Trời ơi, cảm ơn mấy chú lắm. Càng chịu có lương phục rồi. Dạ, dạ. Rồi mọi người đi khách hàng. Ờ. Chưa chưa, để hồi nữa đó là mình chắc mình giác vô giùm á chứ sao giác vô nổi. Ừ. đây đứng à, lấy dùm chỉ đi à, à, có cưng có lấy ờ lấy mình được cưng cứ đưa đi không sao đâu hồi nữa mình thử lại chị đang có bầu nữa đúng rồi mất công mệt nữa rồi đủ chưa đủ chưa đủ thiếu ai thiếu thì cứ việc được rồi rồi thêm nữa rồi rồi để cứ ờ, lấy xuống đi à, à ai ai xong rồi rảnh tay dắt hai cái bao gạo xuống đây với lại lấy ờ, mấy thùng mì á gạo thì hồi nữa em để chung nha cho bạn này dát vô nha một trăm đem vô luôn đi ờ, đem đem vô chỗ nào rồi bên này bên nặng mà chị nói chung là em gửi cho mấy cô chú chạy thận hả à. dạ ờ hà xe cả xong rồi ạ kìa hai bao gạo để nó dát bao gạo vô hai bao trăm ký ờ rồi thêm một bao nữa rồi dắt thêm bao gạo vô nữa giùm anh rồi xong rồi đó em em giao vô em chỉ cho mấy bạn chỗ để kìa rồi em cảm ơn anh nha thật sự là thật sự là tụi em hết lương thực rồi ở đây toàn là bệnh nhân à. thận nè ung thư nè ngay cả bản thân em có bầu em cũng bị bệnh nữa vậy đó hả dạ. rồi em thay mặt mọi người cảm ơn à, tất cả các anh chị nhiều nha đem rồi đem rồi rồi còn cái này là bao gạo nữa để giáp vô đây trong Ủa, đây hả à, không bữa nay anh hết sữa rồi anh đâu có biết đâu mà chiều em nói à, không có sữa mà anh đâu chở theo alo chị nghe Ôi, chị đang bận còn, à, đây là đây là bếp dạ đủ rồi à rồi có gì nào dùng à, tới đó dùng hết đi đây hả lá dạ. lành đùm lá rách đó hả dạ. những người vô gia cư bị bệnh tật người già và trẻ em mất khả năng lao động hiện đang sống tại vỉa hè gầm cầu mái hiên bến xe công viên có thể về đây với chi phí là 1.500 đồng một ngày một đêm chúng tôi có sẵn nơi nghỉ ngơi tắm rửa giặt đồ có giường à là đây hả là cái chỗ này dạ. dạ. đa số mấy cô chú ở đây là bệnh nhân không đó hả dạ. rồi đông dữ vậy 25 người hả em dạ, rồi thôi vậy giữ sức khỏe nha rồi, có gì nè có gì nữa anh có sữa thì anh đem lại sau dạ, dạ, cảm ơn nhiều. tại nãy ờ, hao nghe nó không có xin sữa bởi không có đem dạ, luôn dạ, em cảm ơn anh dạ. dạ rồi rồi ok em dạ, rồi rồi dạ. sao à chị này ở đâu chị này lấy rồi mà trong hẻm này á hả lấy lấy chị bao gạo đi rồi đợi nó đây bao gạo lại lấy bao gạo nhỏ bao 5 kg á gửi cho chị dạ dạ rồi rồi mọi người phun cái đi dạ phun cái đi rồi hãy đi ra lên xe thử cho mọi dạ dạ dạ được rồi chị đây cái tay anh nè rồi quơ anh cái luôn trong nhà giữ sức khỏe cô đừng đi ngoài đường ừ. không không không cái khu này là đa số là bệnh không à người bệnh không à bệnh uh, ung thư rồi bệnh thận không á rồi giờ mình à, sẽ qua đầu hẻm nha, đầu hẻm ờ, đầu hẻm Tài Xỉu hẻm 12 nha. Ủa quên hẻm 108 nha cô chú anh chị. Bên đó thì đợt trước mình đã phát ở ờ, khúc trong rồi. Còn ờ, cái khúc ngoài là mình chưa có phát. Mình phát ở cái chốt chốt trong. Ghé lại chỗ Bình Thủy, ở bên lộn, hẻm Tài Xỉu. <coughs> Sao mà câm người ta? giờ anh em mình sẽ qua uh, hẻm 108 nha đường 30 tháng 4 nha thường gọi là hẻm tài xỉu đợt trước thì mình đã phát cái ờ, khúc ở ờ, trong rồi bây giờ thì uh, khúc ngoài họ cũng cầu cứu thì uh, thôi mình uh, sẵn tiện rồi mình ghé luôn cho nó trọn vẹn trong ngoài khỏi ai phân bì em tài xỉu quẹo tay phải đi chạy xuống xíu nè à, xéo bên à, hướng cầu quang trung á à. ờ anh phước đang chạy qua bạn chạy ra đón mình nha à, kêu uh, kêu nhiều người ra vâng. rồi, rồi. đang đợi cái khu hồi nãy Phước cho ở hẻm 16 Nguyễn Kim đây chính là cái uh, ờ, giải trọ mà 1.500 đồng á, một ngày á thì nói chung bà con ở đây đa số là họ ở bên bệnh viện uh, ờ, 121 nè bên đa khoa nè đa khoa thành phố nè họ chạy thận ở đây không với lại bệnh ung thư rồi này nọ và ở trong đó tổng cộng có 25 người tá túc tại đó và cái chị kia thì cũng bệnh nữa mà có bầu nữa chứ cái khu đó tội ha bệnh không luôn đó bởi vì cô chú anh chị nhiều bạn nghĩ mình người ta bệnh luôn á mà người ta đói luôn á mà đang dịch nữa còn nhiều khi mình còn sức khỏe còn đỡ hơn nhiều người lắm á mình cho mình phải lựa chỗ nào đó nó xứng đáng chứ cho vô tội vạ như thế này thì tiền núi chắc còn không kịp nữa đây hẻm Tài Xỉu 108 nha đây ai đâu này. mập đúng không em đó phải không em em đây đại diện xin cho mấy hộ này phải không đây là phải không mấy hộ này phải không là tổng cộng 12 phần phải không thôi bây giờ bây giờ là anh chỉ đọc uh, chuẩn bị có 12 thôi tại em nhắn xong rồi nhắn lại là anh đã tắt cái lay anh đã tắt cái điện thoại anh không có nhận được là tổng cộng có bao nhiêu hộ dạ, tổng cộng là phía, phía ngoài là 16 hộ sau lưng chùa tại vì mới báo em 4 hộ sau em không có hay không có hay phải không thôi vậy bây giờ anh sẽ để ờ, uh, 16 hộ là anh sẽ cho đủ 16 hộ rồi xong rồi uh, mọi người sẽ ginh vô cùng với em rồi em chia giùm anh nha dạ, dạ, tại vì ở đây thì có cô chú đây để tránh là làm phiền à, để à, chạy xe nó vô 16 phần gao chất ở đây đi lấy cái bình xuống chất xong rồi xịt cái rồi cho mọi người cái rồi ờ, mình đi chạy vô vô đây nè ông nội trời là trời tài xế điếc nói ngày nào được rồi ba tới đây được rồi tôi kêu tới đây được rồi xong rồi để đồ xuống đây rồi tắt máy được rồi <laughs> tôi lại tài xế này luôn á tài xế điếc điếc chứ vip cái gì à, lấy 16 phần mì luôn đi mười mười lăm một cái nữa mười sáu lấy à, ở đây anh sẽ đưa là cho em là một bao gạo 50 kg với kèm theo là 6 bao gạo nhỏ rồi có gì em chia giùm anh nha Thôi quên lấy một bao một bao 50 kg một bao 25 với lại một bao nhỏ là đủ 80 kg 80 kg thì mỗi hộ sẽ 5 kg về chia ra nha một bao nhỏ với một bao 50 kg với một bao 25 kg đợt trước là Phước đã cho khúc trong rồi thì đợt này mình à, cho khúc ngoài Rồi một bao gạo 50 kg với à, một bao 25 à, kg nữa là đủ, với lại một bao à, nhỏ 5 kg nữa là 80 kg. 80 kg là 16 hộ. Là mỗi người, mỗi hộ sẽ là một bịch rau, một bịch uh, một bịch uh, gì nè. Uh, mì trứng với lại nước tương. Còn gạo thì em về em chia giùm anh nha. Người 5 kg. Tại nó hết bao nhỏ rồi. Mà anh Thường Quân người ta hỗ trợ đợt này sao mà vô bao 50 kg, bởi vì thôi kệ, cho gì lấy đó. Đây bao trắng này á, là bao 50 kg nè bao vàng này là 25 bao nhỏ này là 5 rồi rồi giờ giác vô đi mọi người cứ lại ờ, tách ra kinh phụ bạn ấy vô đi rồi mình chia ra hai chai mạnh nè ginh ờ, bao gạo một người bưng 25 người bưng ờ, bao 50 rồi gạo thì mình chia ra kinh nổi không đổi lên rồi rồi ok em chia ra cho mọi người nha rồi còn đây nữa nè ai đứng canh chừng ra lấy vô kinh vô để hồi ờ, lỡ mất cái này của bên em phải không đứng đợi đi đứng đợi đi đứng đợi cho nó ra lấy chị chung nhóm cho 16 hộ luôn phải không rồi ok ừ. kinh vô em nha rồi còn hai bịch rau nữa là đủ ai rồi ok đủ rồi đó nga chia giùm anh gạo giùm anh nha rồi ok à, điện cái à, điện chỗ phòng ngọc hưng bên à, phạm ngọc hưng nha à, thầy Hả? phạm ngọc hưng nha thầy đường à, võ văn kiệt nè ờ. điện hỏi nó đi hướng nào hướng hướng dạ, trên dạ, hướng, hướng dưới. dưới có hai hướng lận để từ từ hỏi đó đây đây anh nghe điện thoại chưa có giờ mình điện cho các bạn ờ, nhờ cứu trợ bên ờ, hẻm ờ, hẻm Phạm Ngọc Hưng nha hẻm 61 Phạm Ngọc Hưng thì mình hỏi bạn ấy coi là cái cổng trước hay là cổng sau rồi không bắt máy luôn xin quà mà không bắt máy kiểu này là giống như là duyên tới mà còn bị kém duyên nữa cho, cho số xong điện cho nghe nhạc chuông bấm điện lại một cái nữa ơi điện ba lần không được thôi quỷ bỏ chia tay trong mưa điện thêm lần nữa điện thêm lần nữa không được nữa thì mình uh, chia tay nhau là <laughs> là bạn đã qua tour máy không không bắt máy luôn hả chị điện ờ, cái chỗ mà bên trần hoàng na đó rồi xong điện không bắt máy chia tay bị bơm hàng đúng rồi em dán về để cho chị ngoài đường cho đỡ để khỏi lẫn lộn bắt máy không rồi ghé Trần Hoàng Na Trần Hoàng Na Trần Hoàng Na Trần Hoàng Na ý mà hôm qua đó mình đã dặn rồi cứ khoảng từ 7 giờ cho đến uh, từ 19 giờ trở lên thì cứ giữ máy điện thoại mình sẽ alo rồi cuối cùng ra không giữ máy thì xem như là duyên thì đã xong rồi nhé đừng có trách ừ lý do sao mà kêu ngày mai anh em quay lại chắc chắn là sẽ không quay lại đâu nha duyên đã hết rồi tại vì còn nhiều người cầu cứu lắm thì từ tới tối nếu mà điện lại thì ok còn nếu để qua ngày thì là xem như là kém duyên nhé thì Phước ờ, hồi đó có số đó cứ việc ờ, trong vòng buổi tối nay thôi Điện cũng có tâm nhiệt tình lắm tại không bắt máy thôi Chịu điện ba lần để hết chuông luôn đi qua Trần Hoàng Na nha cuối đường nha để à, Phước à, tắt livestream xem cái danh sách coi chút nữa sẽ à, tiếp tục